Phần thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Một Phật mẫu thưa hỏi, lúc bây giờ Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà thưa cùng ngày Địa Tạng Bồ Tát rằng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 Tôi muốn nghe, Tội báo trong cõi Nam Chiêm Phù Đề chiêu cảm lấy áp đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thưa Thánh Mẫu, trong ông Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu đáp rằng, xin Thánh giả nói cho. Hai, Bồ Tát lược thuật, lúc bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu rằng,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 hoặc có chúng sanh nào xâm phạm của thượng trụ ô phạm tăng ly hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong trốn chùa chiền hoặc giết hoặc hại những chúng sanh đó cũng phải đoạn vào vô gián địa ngục trong nghìn múa kiếp không lúc nào mong ra khỏi được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 bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn múa kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng thánh mẫu rằng thưa thánh mẫu những chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thời sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn ngũ kiếp không lúc nào mong ra khỏi được thánh mẫu lại hỏi rằng Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó có 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế nữa có đến nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành ngục thuần bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống,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 của chúng sanh đã tạo ra nó cảm bờ như thế là những người tội trong đó chịu đủ sự khổ sở có trăm ngàn loài ác độc cùng với loài ác quỷ răng nanh bén nhọn dường gương, cặp mắt trói sáng như chớp nhón, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt, lại có quỷ già xoa khác cầm chỉ lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồ lên trên không, lấy chỉ hứng lấy để lại trên giường, hoặc có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, người nóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường kéo lưỡi người tội ra rồi cày bừa trên đó rồi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ, cuốn lấy thân người tội, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại. Đó là những tội nghiệp của chúng sanh đã tạo ra, nó cảm vời như thế. Nếu thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Nếu thế giới khác đó hư hoại, thời sanh vào cõi khác nữa. Nếu cõi khác đó hư hoại, thời lại tiếp tục xoay vần sanh vào cõi khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Thưa Thánh Mẫu, những tội báo nơi địa ngục vô gián là như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián những gì là năm điều một là tội nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm trải qua ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được nên gọi là vô gián hai một người tội thân đầy chật cả ngục nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đầy chật cả ngục nên gọi là vô những khí cụ để hành hình tội nhân như chỉ ba gậy diều hâu sắn sói chó hổ giả dạ, hổ xây, cưa đục dao mát chảo dầu sôi dây sắt tưới sắc, lơ sắc, ngựa sắc, da sống niềm đầu, nước sắc nóng rưới thân đói thời âm hoàng sắc nóng, khác thời uống nước sắc sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, đối nhau luôn, không một giây ngừng nữa nên gọi là vô gián. 4. Bất luận là trai hay gái, mường, máng, mọi rợ, già, trẻ, sang hèn, hoặc là rồng, hoặc là trời, hoặc là thần, hoặc là quỷ, hệ gây tội lỗi, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Những người tội nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn năm, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại. Muốn cầu tạm ngưng, sự đau khổ chừng trong một niệm cũng không được. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì lễ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu rằng, thưa Thánh Mẫu, nói sơ lược về những tội báo nơi địa ngục vô gián là như thế đó nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành hình tội nhân cùng những sự thống khổ nơi địa ngục đó giàu đến suốt bốn kiếp cũng không bao giờ nói cho hết được. Bà mà già phu nhân nghe xong, hồn xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha,